Thờ phượng Chúa có ý nghĩa gì trong đời sống của bạn? Bạn có đang thật sự thờ phượng Chúa hay bạn đang thờ phượng một hình tượng nào khác? Nếu được hỏi về định nghĩa của từ hình tượng, hầu hết chúng ta sẽ trả lời rằng đó là một vật được làm ra từ gỗ hoặc đá nhưng chắc hẳn những vật ấy không phải là đối tượng mà chúng ta đang thờ phượng ngày nay phải không? Nếu như việc thờ hình tượng ngày nay không như ngày xưa mà nó mang hơi hướng của việc xem trọng hay quý mến một giá trị nào đó hơn chính Đức Chúa Trời. Định nghĩa như vậy về việc thờ hình tượng có vẻ sẽ đúng với sự thật hơn. Từ trước đến nay, con người đã luôn tự tạo cho mình những hình tượng bằng vật chất vì chúng giúp họ dễ hình dung dáng vẻ của một vị thần mà mình tôn thờ và là tâm điểm cho sự thờ phượng của họ. Họ tin rằng những hình tượng ấy và các vị thần mà chúng đại diện có sức mạnh để xoay chuyển số phận, bảo vệ họ khỏi những điều xấu và ban phát cho họ những điều tốt lành. Thay thế chữ hình tượng bằng chữ tiền bạc, thành công, các mối quan hệ hoặc thậm chí rượu bia, ma túy và bỗng nhiên khái niệm hình tượng không còn có vẻ cổ xưa xa lạ nữa. Ngay từ ban đầu, khi Adam và Eva rơi vào cám dỗ, muốn được ngang bằng với Đức Chúa Trời, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Trong sáng thế ký chương 3 câu 5 Chúng ta đã thấy được rằng việc tạo ra những hình tượng là xuất phát từ tấm lòng chứ không phải chỉ là công việc của bàn tay và đôi mắt. Khi chúng ta tôn thờ những thần tượng do chính tay mình làm ra, khi chúng ta xem bất cứ điều gì là giá trị và quyền năng hơn Chúa, thì chính chúng ta đang sống với một lời nói dối. Khi chúng ta đặt bất kỳ điều gì lên cao hơn Chúa là chúng ta đã đánh mất chính mình. Và khi điều này xảy ra, chúng ta phạm tội. Tội lỗi không chỉ khiến cho cha yêu thương của chúng ta buồn lòng, mà nó còn hủy hoại và ngăn cản chúng ta trải nghiệm sự tốt lành của Chúa. Đó chính là mối nguy của việc thờ hình tượng. Trái lại, thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần là một điều rất tuyệt vời giúp chúng ta được tràn ngập niềm vui và bình an mà mình đang tìm kiếm. Chính sự thờ phượng đó tiếp thêm năng lực và tình yêu thương mà chúng ta hằng khao khát. Quay lại câu hỏi, có phải những con người đầu tiên đã thờ phượng Chúa như đáng phải có? Thì chúng ta có thể trả lời rằng, không, họ đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng những hình tượng, chứ không sống bày tỏ hình ảnh của đấng đã dựng nên họ. Còn bạn thì sao? Hôm nay, hãy dành ít thời gian suy nghĩ về những câu hỏi sau đây bạn đang trân trọng điều gì hơn cả chúa bạn đang đặt lòng tin vào những điều nào khác trong thế gian nhằm tìm kiếm chính mình sự bình an cho tương lai hay thậm chí sức lực trong cuộc sống những điều đó có tác động như thế nào trên cuộc sống của bạn và mối liên hệ giữa bạn với chúa lời chúa có chép rằng bấy giờ đức chúa trời phán tất cả những lời này Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, con không được có các thần nào khác. Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỳ tà. Đối với những kẻ ghét ta, ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư. Nhưng ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến ta và vấn vâng giữ các điều răn của ta. Xuất Ai Cập Tô Ký chương 20 câu 1 đến câu 6 Khi linh hồn con mòn mỏi trong con, thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài, vào tận trong đền thánh Ngài. Jonah chương 2 câu 8 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Roma chương 5 câu 12 Vậy, hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam, vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Colosse chương 3 câu 5 chúng ta cùng cầu nguyện lạy chúa yêu thương chúng con biết ơn chúa vì ngài đã cho chúng con hiện diện trên đất này để thờ phượng ngài chúng con cảm ơn chúa vì mọi ơn lành và phước lạ chúa hằng tuôn đổ trên đời sống của chúng con thật chúa là đấng yêu thương ngài luôn nhắc nhở cáo trách mỗi khi chúng con lạc đường xa chúa và cả khi chúng con đặt để bất cứ điều gì lên trên ngài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 hoặc quay web quanhubvietnam com hoặc chúng tôi có để link tải về bên dưới.